đây hàng của em mà mới về em còn chưa kịp kiểm hàng đấy các chế thao hoặc mà bung lụa hàng của công ty hàng chuẩn ai phát hiện ra hàng nhái thì em đền gấp 10 lần đây. chuẩn logo của bệnh viện Thái Lan bệnh viện Gian Hy kia còn một đống trong tủ còn mấy thùng chưa được khui ra hôm nay là ngày nhận hàng và ngày hàng đi Đấy. son một đống luôn có kem trị nám này xóa nếp nhăn này kem sâm này dưỡng da này mặt nạ này tẩy ra chết này sữa rửa mặt đủ loại luôn